miêu phàng chào chiếu ô chiếu à giang làng mấy chảy bùn ye bùa mấy chảy bùn ye bùa xe ỏi chủ bùn mày càn nhẹ mèng tu giang làng về chủ màyจะเก่งห้ามเมียนอย่าเจ็บจ้วเยเจ้าหมานฟิงเมียนหวยแฮติวอ่อยก้องนินบัวเยทินหุงเยี่ยมหาย yêu bo nye thiên hùng yem cung ngoại lùng chiều nên buồn họp nhé nên chiều trầu nên bua nhé miêu phẳng lồng chiêm lồng nhàn dầu tài xây miền nhé búa dầu chuốt tài nhé nãy tế miêu phẳng mài dùi ấm bà mai hay con hòa mài mching ấm bà mảng mai buồn mai Maim nom, mpa muang mai hai. Mai bà zong, mpa mai hai hôm. Mai bùa, mpa mai hai hua. Mai cháu, mpa mai hai yàng cháu. Nhìn bùa như chẳng hồ, giả mai hai chuốt chìa bùi. Dầu nái tế miêu phẳng nhì miền, diều hang nái tế miêu phẳng no ta phan khảo miêu phàng như miền giả phiền háng như ô Israel miền à ở chủ khảo chiếu nên thành nên bua giả dấu nên bua như thong bài ô alon như chạy phun à ở chủ khảo chiếu nên thành nên bua giả dấu nên bua như thong bài thải chiếu như chuồng miền à ออยจูเขาเจียวนินเทงนินบัวอย่าเจอนินบัวเย็นทองไปเจียวจังเอียบัวนินออยใช้ฟุปุนเยบัวนินออยใช้ฟุปุนอิสเลเยใช้ฟุนนินออยใช้ฟุปุนอาโลนเยใฟุนนินออยใฟุปุนียว nhê chuang miên liềm dầu hô dầu phải thố chiếu bùn mày bùa chào mày bùa nhê sỉ phun cha hiang chén phào thố bùn mày bùa tu chiếu nhê phú xê dày lùng dày đào vua tàu nhê phú lùng xê chiếu nhê lùng mpà đào nên chảy bùn ba miền tại mình như miền máy chèn chiếu dìa thầu sách dìa như tổ vua tề và máy tranh bà dìa bùa ở chèn chiếu yếm nay mình thảo dịch liều ở chủ chèn chiếu